đáp lại sự mong mỏi của tất cả các em DJ thì Pioneer à, uh, đã cho ra mắt cái con dây All in One series mới nhất là RX3 thì con XJ RX3 này nó vẫn chơi độc lập hai kênh giống con rx hai thôi nhưng mà nó có một số cái tính năng nổi bật một số tính năng nổi bật uh, của con đời X 3 mới này thì như là nó màn hình nó là màn hình cảm ứng 10.1 inch ngày xưa cái màn hình của con đấy X2 là 7 inch còn cái này là 10.1 inch cái thứ hai là trên mâm của con GX3 ờ, này nó hiển thị ờ, thông số trên mặt mâm và cái độ nhận của mâm theo hãng này cũng được cải thiện ở cái phần ờ, fx ấy, thì nó có tất cả những cái fx từ phiên bản tiền nhiệm và riêng cái bản RX3 này nó cộng thêm 6 bit fx và hai sao Color FX bổ sung Theo hãng thì à, rất là tự hào về cái con RX3 mới ra mắt này cũng rất là kỳ vọng về cái sự linh hoạt và tính thiết thực trong khi tích hợp một loạt các tính năng đến từ DJ ban việc tiêu chuẩn Night và Mixer DVM900 Nexus 2 với cái màn hình cảm ứng 10 inch hoàn toàn mới bạn có thể duyệt danh sách phát mix các bản nhạc và áp dụng FX theo bản năng và thiết kế tinh tế của thiết bị mang lại cho một cái giao diện chuyên nghiệp cho cái bộ của DJ của bạn cái con à, gạch 3 à, thì thì nó vẫn tương thích với phần mềm của Pioneer là Facebook và nó sẽ update lên dùng những phần mềm Serato Pro ra mắt vào năm 2012 con này kích thước của nó thì à, theo hãng là chiều dài ấy, khoảng 73cm rộng khoảng gần 450 còn chiều cao là nó khoảng khoảng 12cm nặng là chín cân rưỡi nghe nó phải, sẽ to hơn con con RX2 một chút nó tương đương à, tương đương nhau gần tương đương nhau thì cái giá bán tại Việt Nam ở cái thời điểm ra mắt là tháng 11 năm 2021 giá bán lẻ 50 triệu 800 nhưng mà theo mình nghĩ thì nó sẽ còn nó còn xuống bởi mới ra mắt bây giờ nó cũng hot giống như đấy hai ấy ra mắt thì bao giờ cũng đắt dần sẽ xuống và bão hòa còn về chất lượng tính năng ổn định như thế nào đấy thì nó mới ra mắt đâm ra mọi người dùng chưa có sự trải nghiệm anh em ta vẫn còn chờ thế nhưng mà theo ờ, những cái gì mà hãng kỳ vọng thì anh em ta hoàn toàn phải yên tâm như là từ cái thương hiệu Pioneer này bao nhiêu năm nay những DJ ờ, thế giới ở Việt Nam đã tin dùng rồi chúng ta thì hoàn toàn yên tâm và kỳ vọng vào cái sản phẩm mới này của Pioneer